Theo khung kế hoạch năm học mới, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia hình 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 8 năm nay. Với diễn biến dịch bệnh hiện nay, thời gian nghỉ học vẫn tiếp tục kéo dài, thì việc học và ôn tập đối với học sinh lớp 12 đang gặp phải nhiều thách thức. Cần phải điều chỉnh công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia như thế nào để tháo gỡ khó khăn cho học sinh trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta sẽ theo dõi phóng sự sau đây. Ước mơ đăng ký vào Học viện An ninh, một mục tiêu khó nên suốt những tuần nghỉ học ở nhà do dịch Covid-19, em Nguyễn Hữu Việt, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Thái Phiên Hải Phòng đều vùi đầu vào học. Mọi người trong nhà đều nói các học sinh lớp 12 năm nay thiệt thòi vì việc học bị gián đoạn, tâm lý cũng nặng nề hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng Việt thì suy nghĩ tích cực hơn. Đương nhiên là em có lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới. Nhưng mà theo như em thấy ấy, là cái này là mình cả cả toàn bộ cả cả đất nước, toàn bộ các học sinh lớp 12 trên cả nước đều bị như này. Thì em nghĩ là chúng ta phải cố gắng khắc phục bởi vì là cái khó nó sẽ là khó chung. Và em và toàn bộ các thầy cô trong trường thì cũng đều đang rất cố gắng để giúp cho chúng em có một cái kiến thức tốt nhất và một cái trạng thái tốt nhất cho kỳ thi này. Vượt qua khó khăn để học tập là tâm thế mà nhiều học sinh lớp 12 xác định. Tuy nhiên, hầu hết các em vẫn trong tâm trạng lo lắng vì kiến thức của học kỳ 2 lớp 12 hiện nay chưa được học. Đã có những ý kiến đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo nên điều chỉnh kỳ thi cho phù hợp với tình hình. Kính đề nghị ờ, Bộ xem xét ờ, trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 thì có thể giảm hai cái bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Như vậy ừ, nếu được thì chỉ thi ba môn toán ngữ văn và ngoại ngữ Theo đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc giảm số môn thi có thể làm đảo lộn công tác tuyển sinh của các trường, ảnh hưởng tới các tổ hợp thi khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang tính toán các giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho học sinh nhà trường trung bình. Bộ Giáo dục Đào tạo đang nghiên cứu để mà giảm tải chương trình để làm sao vừa bảo đảm đạt được mục tiêu giáo dục nhưng mà quan trọng hơn là phù hợp với cái điều kiện dạy học của các nhà trường trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thứ hai là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng và À, sớm công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 phù hợp với việc giảm tải chương trình để làm căn cứ cho giáo viên và học sinh tổ chức dạy học và ôn tập. Do đó thì các em cũng yên tâm không quá lo lắng. Vào lúc này, việc tranh thủ thời gian tập trung tự học, tự ôn tập vẫn là việc làm tốt nhất đối với học sinh cuối cấp. Đến bây giờ thì cái nguồn tài nguyên học tập trên mạng con thấy hoàn toàn không thiếu bây giờ hoàn toàn thể tự tìm tư liệu để học hoặc là khi học sinh thật sự có ý thức và thật sự là muốn làm giàu lên cái tri thức và để cho mình thật sự có cái hành trang vững chắc cho kỳ thi chủ động tích cực học tập chỉ khi xác định được tinh thần ấy học sinh lớp 12 năm nay có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này 姐和妹呀。